và đảm bảo sức khỏe thì không phải ai cũng biết điều này. Hãy cùng Sức khỏe tự nhiên tìm hiểu thêm về cách sử dụng nước mắm sao cho đúng cách nhé. Dùng nước mắm để ướp thịt Nước mắm có mùi thơm đặc trưng, do đó được nhiều người sử dụng để ướp thịt. Tuy nhiên, đây là một trong những sai lầm nhiều bà nội trợ mắc phải nhất. Việc làm này sẽ khiến thịt bị khô và cứng hơn so với khi sử dụng bột canh, muối hạt đường để ướp. Khi xào, nấu, bạn nên dùng nước mắm để nêm nếm trước khi hoàn thành món ăn thay vì dùng để ướp thịt. Nấu nước mắm quá lâu Nấu nước mắm quá lâu sẽ khiến mùi vị và vitamin bị bốc hơi hết. Với món canh, bạn chỉ nên cho nước mắm khi món ăn đã gần chín và chuẩn bị tắt bếp. Với món kho, xào, không nên ướp thịt bằng nước mắm, mà hãy đun thịt cho tới mềm rồi cho nước mắm vào, tạo mùi thơm là có thể tắt bếp. Nêm nước mắm vào món ăn đang sôi. Cho nước mắm vào nấu trong lúc nước đang sôi sùng sục sẽ khiến một phần axit amin trong loại gia vị này biến mất. Món ăn sẽ không ngon và không có vị ngọt. Ngoài ra, Thức ăn của bạn cũng dễ bị chuyển màu nâu sẫm, không đẹp mắt do axit amin kết hợp với đường trong các thực phẩm khác. Dùng nước mắm cho trẻ dưới 1 tuổi Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo cha mẹ không nên gia vị, muối, đường, nước mắm, mì chính, hạt nêm, vân vân vào đồ ăn của trẻ dưới 1 tuổi. Nguyên nhân là do thận của trẻ còn đang non nớt